Chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2021 Đấy, ngày ờ, giữa tháng 4 Thì ờ, chúng tôi xin giới thiệu đến quý các bạn cái mẫu máy thái chuối mịn <coughs> Chạy động cơ xăng và chạy động cơ điện Thì đây máy chạy động cơ điện thì gồm có hai mẫu máy chạy động cơ lắp động cơ 1 ký mốt này Nhưng máy này là lắp động cơ motor 1 ký mốt Còn ở bên này là lắp motor 1 ký rưỡi và cuối cùng đây là máy lắp động cơ xăng GX200 đấy <clears throat> thì chúng tôi sẽ xin giới thiệu qua mẫu máy cũng như là cái cập nhật cái giá bán hiện tại cho quý bạn cùng tham khảo thì ờ, đầu tiên với cái chức năng của cái máy thái chuối mịn này thì nó có tác tác dụng là thái cái chuối mịn băm cây chuối chỉ trong một lần băm là nó nó nhuyễn luôn uh, để chúng ta làm thức ăn cho gà này cho vịt này cho lợn cho heo đấy là chúng ta có thể băm nhuyễn luôn hoặc là chúng ta có thể đẩy nhanh vào thì nó sẽ băm thô ra đấy để làm thức ăn cho trâu bò nhưng mà cái này chủ yếu vẫn là để băm thái chuối mịn đấy thì uh, kết cấu của máy thì gồm có cái miệng vào này, này. đây là cái miệng vào đấy cái uh, phần này là phần uh, động cơ và động cơ đây động cơ <clears throat> còn ở đây là phần chân đế đấy còn các phần khóa đai bảo hiểm và cái phần lưỡi dao bên trong thì uh, đây là phần chân đế thì làm hoàn toàn bằng thép V như này đấy được làm hoàn toàn bằng thép P đấy phần à, khung khung máy thì được uh, làm bằng thép dày 2 ly này rất là chắc chắn và được đây là các sơn sơn sử dụng sơn tính điện vân búa đấy, sử dụng sơn vân búa sơn nhám như này đấy đảm bảo cái độ à, bền cũng là chống oxy hóa đây chúng ta có thể uh, máy thì có hai cái đai để uh, khóa máy bảo vệ máy như này đấy hai cái khóa à, khóa bảo vệ đấy đây là bên trong của máy này đấy thì bên trong của máy cũng được sơn rất là đều đẹp này đấy bên trong máy cũng được sơn rất là đều đẹp này được sơn hoàn toàn và được chấm rất là nhiều rất là dày ở đây đấy <coughs> cửa miệng bỏ cái chuối vào là 20 phân này và ở đây là cái lưỡi dao của máy đây chúng ta có thể nhìn cái lưỡi dao như này lưỡi dao của nó thì họ làm hoàn toàn bằng thép nhíp đây, lưỡi dao rất là bén này đấy và rất là dày rất là chắc chắn ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái sống dao này và ở cái sống dao thì chúng ta có hàn sẵn các thanh có hàn các thanh như này đấy sử dụng các thanh à, thép hàn bên trong để cái dao chúng ta sẽ vững hơn đây những cái cốt thép này cái trục này đấy rất là dày như này rất là chắc chắn và cũng rất là gọn rất là thanh thoát cái dao đấy nó sẽ như này gọi là cái tội mới quá gọi là cái tội kiểu hỏi bác có việc đây có chúng ta có thể nhìn lưỡi ờ, dao rất là thanh thoát như này <coughs> à, thì uh, giới thiệu với bà con một chút là về cái máy chạy động cơ một ký một ký rưỡi hoặc là chạy động cơ xăng thì cái phần khung máy là đều giống nhau đấy khung máy là đều giống nhau Ờ, và nếu mà chúng ta lắp động cơ thì chúng ta đây chúng tôi đã có cái chỗ khung máy thì chúng tôi có đục sẵn các lỗ này thì chúng ta có thể lắp động cơ điện động cơ xăng trên một cùng một khung máy đấy chỉ khác nhau một cái động cơ thôi đấy à, đây là động cơ một ký mốt này cái này là sử dụng động cơ một ký mốt đấy còn ở ờ, bên này là motor một ký rưỡi này motor một ký rưỡi đây chúng ta có thể một năm kW của Thiên Phong Phát dây đồng vòng tua 2.800 vòng trên một phút đấy một trăm phần trăm dây đồng còn ở đây là động cơ xăng gửi 200 đây động cơ xăng gửi gạt 200 sử dụng xăng riêng nhất riêng động cơ 4 thì đây là cái bình xăng đấy chỗ này là giật nổ bằng tay như này đấy, có công tắc đóng mở này công tắc tắt mở máy ở đây đấy động cơ 4 thì <clears throat> bên này là cái chỗ châm nhất của máy đấy đây tôi sẽ mở cái bên trong cái động cơ máy bằng xăng cho quý vị cùng xem này bởi vì cái sơn nó đang mới nên nó đang hơi chặt đây đây bên bên đây là bên trong cái máy bằng à, xăng đấy trục nó cũng có một cái lưỡi dao trục lưỡi dao cũng có con ốc rất là to để hãm này và đằng trước này thì nó có con ốc để chốt hãm để độc động ờ, cái dao này nó vững đấy nó không bị bong không bị rơi ra trong quá trình vận chuyển cũng như là sử dụng <coughs> còn đây là motor một đây đây là một tơ ký rưỡi dao của motor một ký rưỡi và ký mốt thì nó giống nhau à, trục của nó là trục 24 đấy còn ờ, dao của động cơ xăng này thì nó có trục 21 này đấy còn ờ, có một mẫu máy động cơ nhỏ hơn là động cơ gới 100 thì nó sẽ có trục đó là trục 19 đấy thì giá bán hiện tại của các máy này như thế nào thì với cái máy motor một 1 kg này thì bên chúng tôi đang uh, giao tới bà con đấy là 2 triệu một máy này cái máy motor kín mốt này đấy, đó là giá là 2 triệu đấy giá 2 triệu đồng cho một máy còn uh, cái máy motor ký rưỡi này thì giá của nó đang là 2 triệu 400 nghìn đây là động cơ motor dây đồng ký rưỡi này là 2 triệu 400 đấy còn cái động cơ xăng uh, dưới 200 này thì đang có giá là 2 triệu 8 <coughs> còn có cái máy GX100 nữa thì nó giá nó là 2 triệu 4 đấy là cập nhật giá bán ờ, hiện tại cho quý bạn đây sau đây tôi sẽ cắm ờ, thử máy lên cho quý các bạn cùng ra này. đây trong lúc sử dụng chúng ta sẽ sử dụng cái khóa đây này chúng ta khóa lại với nhau đấy chúng ta điện thì ờ, sử dụng điện gia đình thôi áp nhiều trong quá trình sử dụng đấy thì à, với nếu mà quý chúng ta sử dụng điện sẵn ở nhà thì chúng ta sử dụng mẫu bằng điện này còn nếu mà những hộ dân mà bà con mà ở vùng sâu vùng xa dòng điện nó chưa ổn định chưa có điện hoặc là muốn mang ra đồng mang ra trang trại sử dụng thì ta chúng ta có thể là mua cái mẫu bằng xăng này đấy thì à, cảm ơn à, quý vị và bà con đã theo dõi video quý vị và bạn